Công chúa Sammy à Nàng thấy mặt trăng hôm nay có đẹp hay không ừ? Trăng à Đúng Ồ, vậy Hôm nay trăng đẹp thật á Đúng vậy trăng thật đẹp Công chúa Sammy à Công à? chúa có thấy là mặt trăng hôm nay Nó có xấu à lộn nó có đẹp không Đương nhiên hôm nay trăng đẹp mà nhiều sao nữa à, <laughs> Sợ luôn hả Đẹp đấy ha <laughs> quay trở lại với kênh youtube của mình Và lại là mình, không Cận TV hoàng tử đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft để bạn ơi Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video Minecraft của mình ta Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên lại qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Đó. Hôm nay mình bắt trước Siro chào mọi người ạ, à. nhưng mà chắc là mình chào không nhanh bằng ổng rồi. <laughs> ok. Vô duyên tự nhiên đánh người ta vậy? Trời ơi, xíu mà giỡn xíu luôn Trời, Trời ok đất, bạn ơi Thì hôm nay nè Mình có mời gọi là Simmy nè Với lại Kyron và Sammy vào trong đây để quay chung với mình Một video mọi người ạ à. Thì các bạn đang thấy là bọn mình đang mặc đồ gì không Đấy các bạn nhìn nè Mình thì đang mặc đồ hoàng tử nè Đó Sim với Sam thì đang mặc đồ công chúa Còn Kyron thì đang mặc đồ quái vật nè Các bạn có thể thấy rất là đẹp. giật quá giật quá giật à. nè chém giữ tay quá giật bạn ơi tính ra đồ của mình là cũng là đồ hoàng tử nha bạn ôi mình mới là hoàng tử à còn bạn là quái giật thì có mấy bạn thấy bộ đồ của mình với lại bộ đồ của Kairon mày thấy đồ ai đẹp hơn nhớ bình luận lại cho mình biết nha bạn ấy thì hôm nay nữa bạn ơi mình đã mời Kairon vào trong đây để quay chung với mình một video thì video hôm nay có tên là video bảo vệ công chúa mọi người ạ à. thì công chúa hôm nay của chúng ta là ai chính là Simmy và Sammy chứ còn ai nữa đúng không và hôm nay nè mình với Kairon mỗi người sẽ được gọi là nhận một cái loại lại lúc cái block và một con thú cưỡi và nhiệm vụ của mình là gì đó chính là phải bảo vệ cho công chúa Simmy và công chúa Sammy đó bên nào mà công chúa bị tiêu diệt trước là bên đó thua đấy cái đó hiểu không cái đó Ui giời dầm bà mấy cái game rồi trời ơi Ok rồi gáy to đi bạn gáy sớm nha bạn Ok rồi và trước khi vào video này à, Không hồi nãy mình nói ở đầu video rồi Ok vậy thôi không có nhiều nữa vô video đi Let's <laughs> Rồi ok bạn ơi Thì bây giờ là bọn mình sẽ bắt đầu phân chia gọi là lúc cái block nha các bạn nha Thì như bạn đang thấy ở phía sau lưng của mình nè Mình đang có một cái khối lúc cái block gọi là xanh đen Là lúc cái block cầu vòng mấy bạn ơi Đó thì Kairon thấy uh, là Kairon với Simi là thấy uh, ờ, lúc cái block nào là là là xịn hơn hai bạn thích lúc chơi lóc nào hơn mình là mình thích lúc chơi mà lóc cầu vòng nè đó à thích lúc chơi lóc cầu vòng đúng không Ok rồi còn mình thì mình chọn cái màu xanh đen nè Bởi vì màu xanh đen là cái màu của mình luôn các bạn coi thấy không Đó mình có màu xanh mà tóc của mình thì màu đen đó nhìn y hệt luôn rồi <laughs> Tóc lý màu xanh mà ta À nhưng mà tóc trên nhưng mà trên bộ quần áo của mình có màu đen bạn ơi y hệt như cái lóc này luôn Đấy ok Rồi thì bây giờ nè tôi à, tôi có để bên dưới đây là thú cưỡi nè Với lại là lúc cái block nè Bây giờ mời công chúa Simi gọi là bấm trước bấm để à, uh, lấy ra được cái mà lóc cái bấm đi sim ơi hay để tôi ok bấm đi wow khoan từ từ sim vừa sim sim sim vừa được lúc cái bài lóc cầu vòng mà còn vừa được thú cưỡi cầu vòng luôn đâu sim thử đặt cái con thú cưỡi coi con thỏ phục sinh ôi trời ôi nhìn thỏ nhìn thỏ đô vậy gì nhìn thỏ bự vậy em ngồi trời ơi cay cay cay từ từ cho cho cho cay ngồi thử cho cay ngồi thử coi từ từ đấy cho cay ngồi á Ủa con này đâu không ngồi lên được hay sao á à ủa ủa trời ơi nhảy tưng tưng luôn kìa trời ơi dễ nhìn xịn quá vậy trời ơi con thỏi mà con thỏi ủa, con thỏi này nó mới nó mới nó mới quăng nó mới quăng cái quả trứng này sao vậy à? ủa con thỏi này con thỏ đẻ ra quả trứng mấy bạn ơi trời à, ơi trời ok rồi không sao bây giờ tới lượt tôi với sammy nè ok rồi bây giờ là sammy tôi gọi là hy vọng rằng sammy sẽ may mắn cho chúng ta được con thú cưỡi đó đẹp đẹp bạn ơi rồi sam bấm đi sam Ok, đây, nhìn tôi, tôi tay rất là à, may mắn luôn đây Ok, bấm đi bấm Ủa gì đây? Đặt con gì? Ồ Ồ, ờ, Ender á, Ender Đâu, đâu, đâu, đặt, đặt, đặt Ender Đặt, đặt, đặt cái con ra thôi coi ai thử, đây, thử quay cái con gì tiếng ghê vậy ôi à con này có thể teleport được á cách sao cách sao teleport được ôi sam ơi sam ơi nhìn sam nhìn sam cưỡi con này nhìn thấy ghê trời ơi bạn ơi sam sam sam sam sam sam sam đứng im kìa sam đứng im kìa sam đứng im cái tướng thấy ghê quá trời trời ok rồi vậy là mình với sammy là được lúc cái lóc màu xanh nha bạn nha ok rồi sam ơi cho tôi con đi cho cho không à cười đi ghê quá cho tôi một con <laughs> coi ai được con màu đỏ sammy nhảy ra coi sammy lấy của tôi ok rồi cái gì cái đó được con thỏ màu đỏ trời nhìn con thỏ giống kiểu nó đấm mình cái là mình chết luôn bạn con thỏ to dễ sợ nhìn con của mình ờ. suy dinh dưỡng này con enderman của mình đúng kiểu suy dinh dưỡng luôn bạn trời ơi trời ủa nhưng mà mà Cái bom vậy Ủa cái gì bơi vậy À ờ, Con này nó đây Con của Kyron có thể thả được bơm Wow Chơi vậy Ok còn con con Enderman của mình đó bạn là nó có thể gọi là tơi bơi được nha bạn nha bạn coi nè đó tơi bơi nè đó bạn coi nè Ủa tôi đâu ra vậy bằng cách cách cắt sợi bây giờ cắt sợi Ồ trời ơi tôi có thể tơi bơi được nè bạn ơi Rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau chia gọi là địa điểm để chúng ta cùng nhau gọi là thi đấu à, bảo vệ công chúa nào Lẹt vô Rồi ok bạn ơi thì bây giờ là mình với Sammy là gọi là đã chọn được cái chỗ để mà mình đập lúc cái block này nè Thì bây giờ nè nhìn nhìn nhìn con <laughs> con kìa Nhìn mình Nhìn cái con cái bựa quá bạn ơi Thôi mệt quá tôi không thích cưỡi con đâu nhìn thấy để tôi giữ cái vòng đi được gì tôi giữ cái vòng đi nè nè sam sam sam ừ. sam giữ đi ok rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt lúc cho block nha sam trời ơi sam ơi sam nhớ không lần trước cái lúc cho block này nè cho chúng ta quá trời đồ xịn luôn đúng không là cái đó không biết ờ. trời ơi con cái con bú mình bị bị bị bị gì vậy ôi ui nó chết queo luôn rồi ui ờ, à con này là con enderman cái con này nó sợ nước lắm cho nên nó dính trời mưa cái nó chết queo luôn trời ơi tội quá à không sao đâu ôi trời nó ra cái khối gì vậy không biết nữa ui cái cây kiếm gì đây wow trời ơi các bạn nhìn nè cái cây kiếm nó bự dễ sợ bạn ơi nhìn nè wow mấy bạn ơi mình nghĩ rằng mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng nhớ cái lúc cây bà lóc mà mình với Sam đang dùng đúng không? Lúc cây bà lóc này là cái lúc cây bà lóc mà lần trước Siro quýnh bọn mình không xi nhơi luôn các bạn. ở ờ, à, hơi bị mạnh luôn nha. Ok. Cái búa đưa cái búa. Đưa cái búa tay đưa đưa đưa đưa đưa cây thử ờ, đi, đưa cây thử. Không, đưa cây thử cây coi đam, cây coi đam. Đam mà để coi coi cái này 10 đam cái 10 đam. 10 đam mạnh á, mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh. hả? Chết xa cái nha. Không xong tàng hình giờ. Cái gì? Đó xong tàng hình. Đó cái đó tàng hình. Ủa sao cái tàng hình mất tiêu luôn rồi? Kỳ vậy? Ờ, không tàng hình. Trời xin ơi. Xin mời, xin mời, cẩn thận nha. Ê, con Bibi nó đến thiếu kìa. Đó. No, cái sẽ bảo vệ Sim. gì vậy? Một đôi giày. Wow. Đây là đôi giày hình như là mình nhớ là nó có tàn hình với lại chạy nhanh tàn hình và tăng tốc tăng máu luôn các bạn ơi ok rồi tôi sẽ tạm thời cất đôi giày vào đây ok tiếp nha trời kỳ này mình thắng chắc rồi sammy ơi tôi cá chắc với bạn luôn là kỳ này tôi với sam thắng chắc luôn ấy bạn ok rồi đập tiếp nè ui táo xanh dương táo này ăn là tăng tăng máu nè tăng giáp rồi luôn nè wow tăng tôi... hình luôn kìa tăng hình luôn kìa tôi chia cho sam một nửa nè sam đấy ok rồi đập tiếp ui trời nó ra cái cục gì đen thui vậy trời ê, ơi đâu á ok tiếp Ồ, à cái cấp cái cấp cái cúp này cũng không cần đâu ui táo cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi tôi chưa táo táo này xịn hơn cả cái táo màu xanh hồi nãy luôn luôn á sam sao vậy cái táo này là táo có in enchant táo này là tăng cho mình máu gọi là nhiều nhiều wow. ơi là nhiều luôn á chứ không có giáp nào không nội wow man sim ơi dạ. cái này 16 đam lận ghê hả ghê ghê ghê được được được rồi ờ tôi tàn hình mất tiêu rồi các bạn Ê, ơi tôi tàn hình cho gọi là cho cho tôi cái vòng cửa cho cửa đi cửa đậm mày chân đi vào chân quá à à ok nè đó cưỡi đi <laughs> ủa sao không à, không phải của tôi đưa đây tôi làm mới được Ôi. rồi đó rồi nó cười cho nè xem thấy ghê quá thời luôn bạn người ta là công chúa ha người ta là công chúa thì người ta phải thùy mị nết na công chúa gì đâu mà mà cưỡi con gì vậy thấy ghê quá công chúa gì thấy ghê quá trời ơi đẹp là được rồi ok rồi tiếp nè yên tâm đi kỳ này à, tôi cá chắc là một mình thắng rồi sao khỏi cần lo ok tiếp tôi biết mà nhìn đồn là bờ rồ là biết rồi ủa có táo vàng nè thôi cho mình không cần đâu trời táo vàng yếu xìu ủa cái gì đây mặt nạ hero hả ui cái này làm gì vậy Ủa, cái này cái này để làm gì ta Ủa, ai biết Ủa sao không dùng được vậy hay hay dùng để quýnh ta ui ui cái này dùng để quýnh sam ơi cái này cũng hơi bị mạnh luôn quýnh phát là chết luôn á wow, trời thủ của tôi trời ơi cái này hình như là mặt nạ hero Herobrine bạn ơi quýnh cái là chết luôn gây thiệt ok tiếp okay, tiếp tiếp tôi giữ đi tôi giữ cho ok giữ đi tiếp là tiếp ờ ra gì đây ủa cái gì cái hình chữ s vậy ủa ui cái này khi mà mình giữ nó trong người là mình sẽ tăng được sức mạnh ok sam giữ đi sam sam giữ đi à, nhiệm vụ là superman ua ui sam tàn hình luôn rồi Wow, Sam tàn hình luôn rồi. Trời ơi. Thôi okay, từ từ từ. Sam tàn hình thì tôi không thấy Sam đâu hết trơn á. Bây giờ Sam Sam bỏ vô nó vô trong cái rương đi để tí nữa lấy tí ờ, tí tí. Đúng rồi, để tôi bỏ rương. Tí nữa lấy. Chứ Phong không thấy Sam đâu hết trơn rồi. Ok. Đây đây, cầm cái nó biến thành luôn ghê quá. cái gì vậy? Ây à, mày nè, mày nè, mày nè Rồi xong cây dính hiệu ứng luôn rồi 15 giây nữa mới hết, cây không thấy gì hết trơn rồi đó à, cẩn thận cây Creeper, Creeper Ây da Thôi nó bảo cẩn thận rồi mà Quỷ thần ơi Ê, sao lông có mấy con nguy hiểm lắm á Trời ơi, đây để tôi, để tôi Ui ghê quá à Yeah, áo giáp Vậy yeah, mình gần đủ bộ giáp mấy bạn yeah, dạ, ơi yeah, dạ, yeah dạ trời mình, trời mình đang muốn đủ uh, full bộ giáp để cho mình mạnh hơn các bạn ok là, là cắt cái mà nó nó tb luôn đây đây đây đây đập tiếp đập tiếp ủa cái gì đây táo đen in wow. ok nhưng mà ừ. hoàng tử với hoàng tử hoàng tử cho tôi cái áo giáp đi làm à, gì đó lập cái tôi bộ giáp đi cho chắc từ từ từ tôi đang tôi đang xem coi cái cái, cái giáp nào xịn xịn mạnh mạnh không cho tôi tôi cho sam nè cái mũ vậy rồi sao có cái mũ được à được nha được nha tôi nói thiệt nha bây giờ bọn mình chỉ cần một cây kiếm với lại bộ áo giáp thôi là bọn mình à, đủ thắng rồi kiếm rồi kiếm gì sao chưa chưa chưa còn cái kiếm nào khác cái kiếm này luôn á ok lại thêm một chữ s nữa nè ok tôi bỏ chữ s này vô trong rương Đấy, trời chữ s này cầm cái là người tăng người tăng người mạnh mẽ lên phải à, không à tôi hiểu cái chữ s có nghĩa là gì à, Sao ơi chữ s có nghĩa là superman đó mình giữ trong người là mình sẽ mạnh lên superman quá ok đấy đập tiếp đập tiếp ui cái nón tiếp Ê, tôi thấy gì người ông mặc hơi nhiều giáp ở tay đâu à quên đây cây đưa sim giáp nè nè nè nè nè sim ơi xíu để tôi xử lý con quỷ nè, đã sau lưng nè sau lưng nè sau lưng nè đó đưa thì bé đã you. ôi khoan cái tôi có gì cô khối kim cương này à, rồi xong luôn chứ sao mỗi người một cây kiếm nha, có kiếm tôi nha <laughs> ok kiếm rồi tôi chỉ còn có 17 cục lúc cái block mà nếu mà không nếu mà không ơi kiếm nè kiếm nè wow. mạnh không mạnh không à, từ kiếm này cũng 10.000 sức mạnh kiếm này thì là 100.000 sức mạnh nè còn kiếm này là ui cái này là một triệu sức mạnh luôn wow. cái này một triệu Ủa, sức mạnh luôn Trời, Trời. út kiếm nhìn đơn giản mà sao chịu luôn vậy? Trời ơi, cái kiếm này là một triệu sức mạnh luôn nè các bạn ơi. cây này quýnh một phát thôi là chết luôn queo luôn á. Ok rồi, tiếp. Ui, Ui áo giáp. Áo giáp y. Phải áo giáp này không? À, đúng, uh. này, đúng này nào nè. Đúng áo giáp này rồi Sam ơi Mặc vô là tăng tim nè Ok rồi dạ, ok dạ, Được Một tí nữa nha Nhiệm vụ của Phong á là bảo vệ cho Sam dạ, Cho nên là Phong Phong Phong sẽ đưa cái áo giáp này cho Sam Để lỡ đâu á mà Phong bị Kairon có quýnh có quýnh chết á Thì Sam có bộ giáp này một mình Sam cân hai luôn <laughs> Ok Hợp lý Hợp lý Nhiệm vụ của trò chơi này là phải bảo vệ công chúa các bạn ơi Là công chúa sống là thế nào tụi mình sẽ thắng Ờ, vậy tôi thấy ông đồng mấy đồ sida không à Cãi cũng đâu có muốn đâu chịu nhưng mà cuộc đời ấy da Nghèo. trời ơi con zombie rồi đặt tiếp nè bạn ơi để mình đập coi ui lại ra đôi giày yes ơi sam sam sam lại đây lại đây nè phong đưa từ từ cái nón này với lại là cái áo cái cái đôi giày này là màu đen nè hình như là mấy cái này là bộ mạnh nhất rồi đó ui ừ. đúng rồi bộ này là khá là mạnh nữa bạn rồi bây giờ sam giữ cái bộ áo giáp này đi một tí nó sam mặc vô để nó bảo vệ sam ừ. à trời ơi từ từ từ từ hãy mặc nha từ từ hãy mặc nha ok biết rồi, rồi mang vô là tàng hình luôn á không thấy đường luôn á đúng rồi ui cây cung một gì đây một trăm gì mười triệu sức mạnh trời cái gì cái cung 10 triệu sức mạnh trời ơi là trời có tên không có tên không có tên không trời ơi có cái khung kìa nó không cần mũi tên luôn nè cho tôi chùm một chùm tên phong ơi một chùm tên chứ phải một tên nha nè nè phong phong phong phong cho sam nè phong có một cây rồi đây cái cái mũi tên này là bắn một lần là ra gọi là mấy ngàn mũi tên luôn các bạn ơi wow giết người chưa kỳ này là kỳ này là team bên kia gọi là bánh xét cho bọn mình rồi trời ơi làm sao sắp nổi vô đi ông tám mới vô ông tám mới vô ông tám nó vô ông tám mới vô Ơ, nó không bị cháy luôn kìa Trời đất ơi, thôi, chịu ơi, chịu ơi. Đi ra đi, chịu đi ra chỗ khác xa xa tí đi mày. Đây đây, cho tôi cho Sam nè. Đây, đây đây. Trời ơi. Rồi ok, Sammy là tạm thời là Sammy là có được bộ giáp nè các bạn ơi. Còn mình thì mình chưa có bộ giáp nữa hết trơn á, cho nên là mình cần phải đặt cho mình một bộ giáp. Rồi trời, tôi cần một bộ giáp thôi là tôi đủ chiến đấu các bạn ơi, tôi không cần nhiều đâu. À, trời ơi, cho tôi bỏ giáp đi, tôi nãy. Ui, cái quần. Quần chen, quần chen kìa. Có cái quần. Ok. Cái quần là chắc được nè ok Rồi tiếp tiếp tiếp Trời ơi ra mấy cục gỗ không à oh, No Có gì xịn hơn không Ờ cái nón cái nón Cái nón này cũng không xịn lắm đâu nhờ Mình thấy cái nón này cái màu của nó hơi Nó hơi gọi là Nó không được đậm Ui Trời Màu hồng mà Được Cái nón màu hồng của Ui cái nón mạnh à Cái cái cái cái cái nón này cũng mạnh đấy Cái nón cũng mạnh đấy Ồ lại thêm một cái kiếm nữa Oh my god À trời ơi làm sao mạnh bằng cây này được Cái này cái này mạnh hơn cái này mạnh hơn à, đưa sim cây đấy bởi vì cây này của sim gà lắm đưa, đưa cây xanh đây à. Ờ. cây ui có thêm một cây kiếm nữa cây kiếm này đến tận gọi là 10 triệu sức mạnh phải không ta ừ đúng cái rồi gì mà kiếm mà mạnh dễ sợ đấm cái kiếm này hình như là 10 triệu sức mạnh nè à. cây này cũng là 10 triệu sức mạnh ủa hình như hai cây bằng nhau đúng không ủa ủa, ủa cái gì vậy có gì đánh tụi mình nha à không trời ơi có người tơi bơi mình tới đây trời ơi trời trời ơi bạn ơi tự nhiên đen trong thời gian đập lúc cái block mà tự nhiên ông cây đâu ông tơi bơi mình tới chỗ ổng mấy bạn ơi trời ơi trời người ta ờ. đang đập nút cái block mà vô duyên à ok đập thêm nè mình cần phải kiếm cho mình full bộ giáp nữa để mình mạnh hơn các bạn ạ à. ủa có full hả chưa tôi chưa full nữa tôi ủa từ có cái, cái kiếm gì đang thui lùi nè tôi lụm đang thui lùi với kiếm thang hả tôi coi cái kiếm này nó có mạnh không đây ok để thử coi cái kiếm này là bao nhiêu sức mạnh đây ờ ui Cây kiếm này hình như là nó còn mạnh hơn cả cái, cái cây kiếm màu xanh luôn á Sam ơi Ôi, oh. làm gì nhìn nó lạ rồi Ôi, hàng gì nhìn cái cây kiếm này nó đang thui lùi Tôi biết là cái kiếm này nó đặc biệt rồi, <laughs> ok Rồi, màu đen là auto đặc biệt Đó, màu, các bạn màu đen là auto đặc biệt rồi, ok Rồi, oh, đập tiếp tiếp. Đây cái chữ S này cần nè. Tôi sẽ giữ cái chữ S này ở trong người. Đó, ok. Trời đất ơi, cay đói rồi chim ơi, cay bị đói rồi. Đây tôi có tôi có tôi có nè. Ê, ông nội ông đập mà ông ông dưới này nè nè cái hả hả sao cơ tôi đập hồi nãy tôi thấy cái này ở trên sàn này không biết có ít gì không nữa đâu để coi coi quan trọng là bao nhiêu đau ú cũng 16 đau chứ ít đâu cho tôi một cái áo đi. Trời lại là cái quần trời trời ơi Sam. Cái cái cái quần hồi hồi nãy hình như nó yếu hơn quần nãy Sam. Sam Sam Sam Sam Sam lấy cái quần giáp này nè. Ok rồi. Đập tiếp. Nhặt cái gì? nó tăng hình tôi luôn vậy à két này nè à, ghê quá đây rồi đây rồi đây rồi cái áo tôi cần đây rồi cái áo tôi cần đây rồi cái áo tăng rất nhiều tim ok yes đủ rồi đủ rồi sam ơi cái cái cái bộ giáp của sam cái cái, cái bộ giáp của sam sam mặc vô thử coi nó tăng được bao nhiêu tim đây đây đây ờ đây trời ơi ờ một lắc một gan tim một gan tim một gan tim một gan tim một gan tim hả ừ phong cũng được một một một gan tim nè chắc là giờ mình lượm thêm cái chữ s cho nữa cho nó tăng thêm tim đi từ tôi chạy qua chỗ kia tôi lấy cái chữ s à mình sẽ chạy qua đây mình lụm thêm chữ s nha các bạn nha đây chữ s của mình đây lượm thêm chữ s vô là chúng ta sẽ được tăng nhiều tim hơn sam ơi sao sao sao sam mà đâu giờ đâu giờ rồi bây giờ là nè sam sam qua bên đây tôi đưa cho sam cái chữ s nè sao rồi ông ông ông ông ông tôi chỗ cũ nè chờ à, tôi biết định chỗ cũ hả thôi tôi qua tôi qua đây đây nè nè sam lượm lượm trời ơi nhận chết vô cái tận hình luôn nè trời ơi thích quá rồi giờ sao vô nha từ, từ từ tạm thời là mình tháo đi rồi tí nữa mình mặc vô sau tạm thời mình tháo đi rồi một tí nữa mình đánh nhau mình mình mặc vô sau cho đối thủ còn thấy mình chứ đúng không ok à tháo ra thì phải có cái rương chứ mình phải quăng ra chứ mình không đi được đâu ok rồi uh, rồi ok để để mình để ngoài ở ngoài cái cái cái cái cái rương đi rồi ok bạn ơi vậy là bây giờ mình đã chuẩn bị đủ đồ rồi nè đầu tiên là mình có được một cái bộ áo giáp gọi là siêu mạnh rồi tiếp theo nữa là một cái cây kiếm màu đen cũng rất là mạnh luôn bạn ơi cái kiếm này hơi bị khỏe luôn nha ấy và và Sammy cũng có đủ bộ giáp rồi mình nghĩ rằng là bộ giáp đó đã đủ để gọi là có thể bảo vệ cho Sammy rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với lại là à, Kairon và công chúa Simmy nha để coi ai sẽ là người bảo vệ được công chúa của chính mình <laughs> ok Sammy sẵn sàng chưa Sam sẵn sàng Ui, ok sam tàn hình này tôi không thấy sao <laughs> tôi không thấy sam đâu hết luôn á ok đây. bây giờ chúng ta cùng nhau chiến đấu nào let's go <laughs> <laughs> vậy hồ quá hồ quá hoàng tử Kairon và công chúa sim ủa sao công chúa tìm áo giáp vậy À, bảo công chúa mà đúng rồi vậy công chúa mà À ok Vậy bây giờ công chúa Simmy và hoàng tử Kairon đã sẵn sàng chưa nào Trời Chiến bạn ơi Đây đầu tiên là đến với tiết mục khoe đồ này nha Tôi xin khoe cho bạn Mấy bạn bên đó xài gì Táo vàng hả Trời ơi Bọn tôi xài đến táo xanh dương luôn nè Xịn chưa Gửi em rồi báo xanh dương này hơi bị khỏe luôn á nha rồi vũ khí có cây đâu khoe vũ khí tôi coi coi vũ khí có cây đâu trời ơi đây. Mấy cưa trời cái máy cưa hả trời cái máy cưa hả trời nhìn tôi nè thấy gì không vũ khí của tôi là một một cây kiếm màu đen rồi siêu to khổng lồ cây kiếm này hơi bị mạnh luôn nha rồi còn gì khác không còn gì khác không hết rồi hết rồi hết đồ hết trời ơi yếu xìu ủa mà sao Kairon mặc cái bộ giáp gì đâu mà nhìn nó xanh đỏ tím vàng nhìn nữ tính vậy cay <laughs> mình cũng không biết nữa <laughs> trời ơi rồi ok rồi bây giờ bọn tôi sẽ khoe tới giáp của bọn tôi cho mọi người xem nè đây tôi sẽ mặc cái quần vô ờ, tôi tàn hình đây nè đấy tôi mặc cái áo vô mang đôi giày vô đó đây tôi cũng vậy tôi mang cho anh xem nè cần tôi mang cần tôi mang không sam mang vô cho bên đó xem lé à. mắt chơi sam đó tàn hình là tàn hình là tàn hình là tàn hình là đó ghê em ơi chơi cái đèn hình luôn vậy đó xin giới thiệu bạn đây chính là bộ giáp siêu mạnh à khoan còn thiếu nha sammy lại đây ăn thêm dạ. ăn thêm táo xanh dương vô sam ăn thêm táo okay. xanh dương vô Trời tăng thêm một đống tim nữa ok rồi. rồi một ngang máu luôn tiếp theo nữa là lụm cái hình chữ s kia nãy mặc vô trong người ok Đúng rồi trời ơi <laughs> bây giờ thì cái đó đã hối hận chưa nào còn muốn chiến đấu nữa không chiến đấu bạn người? chiến đấu rồi đúng không ok thì nhiệm vụ của chúng ta như này thì mình sẽ nói là lực lệ chơi đó chính là hai nàng công chúa sẽ phải núp ở phía sau còn hai hàng tử với nhau <laughs> phải đánh nhau và người nào mà mà gọi là tấn công và tiêu diệt được công chúa bên kia trước thì người ấy sẽ giành chiến thắng bạn hiểu không Trời ơi, ok. Ok ok. Ok, rồi. Nhưng mà công, công chúa có quyền phản kháng không vậy? Công chúa được quyền đánh lại, hiểu không? ok ok rồi và công ờ. chúa cũng được <laughs> quyền chạy luôn nha rồi ok bây giờ xin mời công chúa sammy hãy lui lại phía sau để ta có thể bảo ờ. vệ nè lui lại phía vâng, sau đi lui lại phía sau đi ơi ai tôi cười con thỏ rồi được rồi bây giờ cài đòn sẵn sàng chưa đâu coi cầm cái cây à, lùi cái lùi cái cây kìa sẵn sàng đúng không nhào vô mời bạn vào trước mời bạn vô trước bạn vô trước đi ôi bọn mình sẽ bị đánh nhau nên trời mưa luôn rồi ôi no à, trời mưa à, Ờ, may quá may quá trời ơi trời mưa tưởng chết chết luôn con ngựa của công chúa rồi chứ ờ. trời cái con ngựa màu đen thui luôn <laughs> ok rồi hoàng tử cái đòn tôi mời bạn nhào vô trước tôi mời bạn tôi chân tôi mời bạn Ủa? bạn nói gì cơ bạn nói gì cơ bạn có muốn làm lại không thôi tôi cho bạn thêm một mạng nữa ok chuẩn bị nè ba hai một nhau vô bạn tính làm gì công chúa với tôi bạn tính làm gì công chúa bạn tính làm gì công chúa với tôi trời ơi mấy bạn cái đôn cái đôn vừa mới lao vào sammy sammy đập cho cái chết queo luôn ủa gì vậy xin lỗi nhá ủa gì vậy sao ủa vậy? mặt trời ơi ủa sao xin Simmy bay lên trời vậy <laughs> cái gì vậy Simmy bay lên trời vậy Sim đang trời ơi trời ok thôi rồi bây giờ <laughs> bây giờ nhiệm vụ không phải là Caron mà nhiệm vụ của tôi chính là Simmy Caron mau tránh ra <laughs> để tôi tiêu diệt Simmy tránh ra làm gì vậy làm gì vậy ủa sao chạy mất tiêu rồi công chúa Sammy nghĩ công chúa Sammy à ai mà chém tôi là tự chết luôn không cái giáp tôi là từ hủy á người ta chém tôi là tự chết luôn á rồi công chúa <laughs> công chúa nghĩ ra nghĩ ra nghĩ ra công chúa Sammy à bây giờ tôi nghĩ rằng tôi không cần bảo vệ công chúa nữa công chúa hãy nhào lên tự tiêu diệt simi đi nào công chúa ok Cây đòn Nó từ từ bình tĩnh từ từ từ từ Sam từ từ Sam Bây giờ Sammy hãy Sammy hãy cất cây kiếm vô Cất cây kiếm vô Chấp Chấp cây đòn với Simmy Đánh tay đánh tay đánh tay đánh tay Đó Chấp cây đòn với simi quấn trước Simmy Chấp cây đòn quấn Sam trước Cây đòn quấn quấn Sam cái đi Cây đòn quấn Sam cái đi cây quấn này quấn này quấn này quấn này Đây không dùng vết nè Cây đòn thử quấn Sam cái đi cây Ôi đau quá à <laughs> À, đó, à, là à làm em... Đó các bạn ơi Các bạn thấy không mình đánh xanh bao nhiêu đam mình sẽ hưởng bấy nhiêu đam luôn Ôi bộ giáp của mình cái bộ giáp của mình các bạn nó có một cái sức mạnh đó chính là người nào quýnh mình thì người đó sẽ bị thương chứ mình không hề bị thương các bạn ơi ok vậy cho <laughs> nên là xin lỗi công chúa simi nhưng tôi đành phải tiêu diệt bạn Trời thôi đúng rồi à không trước tiên tôi phải tiêu diệt cây đòn trước đã bụp cây đòn đi nè rồi simi <laughs> bụp rồi đi luôn yeah. Cái đơn Dì muốn thắng luôn không? Yeah Trời ơi quá dễ dàng cho chiến <laughs> Cho sự chiến thắng Em tính là mình làm vậy luôn á Phong Tôi muốn làm mà cái đừng chết là là sao ta Ôi ôi Sam Bộ giáp này bay được Đâu bộ giáp này bay được em bộ giáp này bay được Bộ giáp này bay được các bạn ơi Bộ giáp này bay được Trời ơi Trời ơi kiểu này là siêu mi Phát hiện mới simi sau khi mình quấn con cái xong bộ giáp của sim bởi hết trơn còn đúng mỗi đôi giày thôi quấn bởi đôi giày luôn à, trời ơi vô duyên quá nha ok bạn ơi vậy vậy là chúng ta không cần phải chiến đấu gì nữa rồi mình mình với sammy xác định là bọn ừ. mình sẽ là những người giành chiến thắng rồi bởi vì bộ giáp bọn mình quá khỏe ôi không hồi nãy cây kêu gì cây thích uh, gọi là lúc kêu bài lóc kim cái gì lúc kêu bài lóc cầu vòng hơn xong cuối cùng là cây <laughs> không bảo vệ được simmy luôn ờ, mình để các bạn gọi là lúc kêu bài lóc màu xanh cho bạn rồi thôi bạn ơi bạn xạo quá bạn bạn xạo bạn thua bạn xạo quá bạn ơi thôi simmy à bạn có cảm nghĩ gì <laughs> khi hoàng tử cây không bảo vệ được bạn buồn không ừ. cây à không trở lại đây cho tôi à. <laughs> ác kìa ác thật sự luôn okay. cái cây kiếm này một một trăm ngàn đá trời ơi là trời <laughs> Ủa, cái, cái đó cái đó mới mặc lại mới mặc lại cái áo giáp hả ok cây đoàn quýnh mình thử cái cây cây đoàn thử quýnh mình đi cứu. mà lắm hai người mình nhau quấn nhau hả trời ơi cây đoàn quýnh không chết được mình luôn mày ơi Ôi trời cái gì mà ghê vậy Ok Trời được đường ơi tôi bị đập rồi trời ơi Không thấy đường gì hết trơn luôn trời Bạn Quýnh tôi tôi bị đập rồi tôi không chào được khán giả nè à. Rồi ok bạn ơi Thì như anh em đã thấy Một trận đấu vô cùng gọi là xàm xí Chỉ cần chỉ cần cây Kairon đụng vô người mình thôi là cây Kairon banh xác Ủa cây ơi, sim sao là đứng vậy là để cho công chúa đứng là sao vậy? Ủa vậy cay, tại sao cây lên lại ngồi mà lại để cho công chúa đứng hả cây Trời ơi, nhắc xong mới làm. Thôi trời sim đứng cay cũng đứng luôn cay chị cho chị thương vậy hả Ê, cái gì vậy ông nội để cay ngồi vậy nè đó lấy không lên lên thuyền ngồi cay nè sim thì ok bạn ơi thì bạn thấy trận đấu này như thế nào mình thì mình thấy đây là một cái trận đấu vô cùng Đất xàm xí vô cùng xàm xí bởi vì là mình với sammy chỉ cần đứng im thôi là sim với cay tự chết <laughs>